Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Như thường lệ thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ về nhận định của thị trường chung cũng như là diễn biến của thị trường chung trong cái thời gian vừa qua. Và chúng ta có thể dự đoán xu hướng trong thời gian tới diễn ra như thế nào. Thực ra đây là một cái lĩnh vực cực kỳ khó bởi vì việc mà thị trường đang ở trong cái giai đoạn sideways để xác định cái xu hướng tiếp theo trong cái dạng sideways gần như là không thể quan sát của cái chỉ số VN30 trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã đều thấy rằng là uh, cái việc mà cổ phiếu cũng như là thị trường chung đang ở trong cái biến động đi ngang hay chúng ta ở sideways và với cái biến động sideways như là đi ngang này mà để chúng ta đưa ra các quyết định mua bán thực sự là rất khó khăn với phần lớn các nhà đầu tư chúng ta nếu trong giai đoạn này mà chúng ta tập trung cho nó mua à, thì phần lớn các nhà đầu tư có thể trả giá rất đắt bởi vì trong cái giai đoạn xoay quay này có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để xác định cái nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu dẫn đầu nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu mà có thể giúp chúng ta có mức lợi nhuận ở mức cao chúng ta cũng thấy là chỉ số VN50 và chỉ số VN Index nó cũng có sự tương đồng không khác nhau nhiều lắm thì ờ, nếu xét về một góc độ ngắn hạn hơn thì các bạn có thể thấy rằng là thị trường có thể xác nhận một cái phiên chúng ta gọi là phiên tăng ở ờ, mức tăng với khối lượng lớn và giá tăng mạnh việc nếu trong trường hợp xác nhận mức tăng với khối lượng và giá tăng mạnh thì điều gì sẽ diễn ra với một số các nhóm ngành mà chúng ta thấy ở đây ở ờ, một số các anh chị em thì có nói rằng là tới đây Ờ, các ngành ờ, xây dựng như là đá xây dựng sẽ phát triển và tăng rất mạnh thì ở đây chúng ta sẽ có thể ờ, phân tích một số các cổ phiếu như KHB thì có điều gì đang diễn ra à, rõ ràng là KHB đang trong một cái xu hướng đi xuống ngắn hạn đúng không ạ và những cái việc mà sideways biến động trong cái vùng này có lẽ nó còn rất nhiều thời gian nên nếu chúng ta mua cổ phiếu gọi là KHB trong giai đoạn này dù giá nó đang rẻ hơn rất nhiều so với đỉnh trước nhưng rõ ràng là chúng ta có những cái rủi ro nhất định nên việc mà mua cổ phiếu mà chúng ta mua trong một cái xu giảm đây là một cái điều rất là nguy hiểm đặc biệt là với các nhà đầu tư mua theo kiểu như là à, thấy giá cổ phiếu giảm chúng ta mua vào thì ở đây với chiến lược này thì các bạn cần là cổ phiếu này tích lũy ổn định trở lại lúc đấy chúng ta có thể tính sau còn việc mà nó đang giảm và tiếp tục xuống Ờ, đi xuống như này thì chúng ta mua không có thể biết rằng là thời điểm nào cổ phiếu có thể gia tăng thời điểm nào cổ phiếu có thể uh, cho chúng ta lợi nhuận uh, ờ, DSA cũng tương tự như vậy những cái việc mà chúng ta thấy là khối lượng giảm và như là hồi phục này chúng ta cũng chưa biết rằng khi nào cổ phiếu có thể tăng khi nào cổ phiếu có thể bước vào một chu kỳ mới nên với những cái biến động trong một cái khung uh, sideways như thế này thì các bạn thấy rằng là đầu tư mà chúng ta nghe một ai đó hoặc là chúng ta định hướng chúng ta thích cổ phiếu này bởi vì một ai đó nói là sau thời gian nữa à, xây bay sân bay Long Thành đi hoạt động ở à, đường cao tốc à, Bắc Nam bắt đầu triển khai thì cái cổ phiếu này tăng rất mạnh đó là những cái suy nghĩ của phần lớn rất nhiều các nhà đầu tư à, chúng ta mua trước chúng ta tham gia trước bởi vì chúng ta kỳ vọng nhưng có rất nhiều lần chúng ta kỳ vọng như vậy chúng ta phải trả giá rất đắt trong cái việc đầu tư của mình bởi vì chúng ta cần phải xem là xu hướng của cái dòng tiền xu hướng của uh, các cổ phiếu nó đang ở đâu ở ờ, CTI cũng tương tự như vậy tất cả những cái biến động của cổ phiếu chúng ta cần phải nắm rõ được kỹ thuật ở trong phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì các bạn thấy rằng là phân tích kỹ thuật nó sẽ giúp cho chúng ta định hướng cái xu hướng tiếp theo của thị trường chung à, phân tích cơ bản thì nó cho chúng ta thấy rằng là Ờ, cổ phiếu chúng ta có đang mạnh hay yếu ờ, kết quả kinh doanh chúng ta có thể dự đoán trước được trong những cái quý tiếp theo như thế nào à, chúng ta cũng thấy rằng những cổ phiếu ngành phân đạm à, phần lớn mọi người thấy rằng khi mà giá dầu giảm thì ngành phân đạm của chúng ta được hưởng lợi rất nhiều khi mà cái giá nguyên liệu đầu vào giảm tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng à, cái việc mà biến động rất là lớn trên cái đỉnh này rõ ràng là nó vẫn còn khá nhiều cái lượng cung treo lơ lửng Vậy việc mà cổ phiếu được hưởng lợi từ cái giá đầu vào giảm nhưng trước mắt thì chúng ta vẫn thấy là cái cổ phiếu vẫn chưa thể lên được thì cớ sao chúng ta lại mua những cổ phiếu này bởi vì chúng ta nghe một ai đó nghe tin đồn và chúng ta nghĩ rằng là cái cổ phiếu này nó đang được hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào nên ở đây chúng ta cũng thấy rằng là trong quá trình phân tích có thể nhìn cái xu hướng thì chúng ta thấy là xu hướng dài hạn thì nó cũng đang trong một cái xu tích cực khi mà cái đường SMA 200 nó hướng lên à, nhưng tuy nhiên thì chúng ta nhìn ngắn hạn thì rõ ràng những sự biến động này nó sẽ không giúp cái cổ phiếu chúng ta đi xa hơn bởi vì à, cái sự biến động này nó thể hiện là cái cổ phiếu này vẫn đang có lượng cung treo lửng khá lớn BSC à, tất cả những cái cổ phiếu này nếu các bạn nhìn quan sát thì các bạn đều thấy là cái sự biến động cực kỳ là mạnh nên rõ ràng là việc lựa chọn các cổ phiếu mà chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu tốt nghe một ai đó mách nước hoặc là chúng ta có một cái tư duy logic là với giá dầu giảm thì cổ phiếu này tăng hoặc là chúng ta có một cái tư duy nào đó mà ai đó hướng dẫn chúng ta thì thiếu cái động thái ờ, xu hướng và cái phân tích kỹ thuật nó sẽ giúp nó có thể chúng ta bị trả giá rất đắt trong cái việc đầu tư của mình à, đây là những cái phân tích à, sơ lược để chúng ta có thể nắm rõ được à, một số anh chị em thì có nói là các cổ phiếu bất động sản công nghiệp à, chúng ta nhìn đầu tiên có lẽ KBC là bất động sản công nghiệp thì rõ ràng KBC ở trong thời điểm này dư địa gần như là không có à, bản thân KDC là một cái bất động sản công nghiệp chủ yếu là miền Bắc nên rõ ràng được hưởng lợi khi mà các dự án ở trong miền Nam uh, đang được hưởng lợi hơn rất nhiều và rõ ràng cái dư địa về về về quỹ đất của KBC không còn nhiều ờ, các bạn nếu nhớ là này trong đầu tư chứng khoán cái việc mà kết quả kinh doanh và cái xu hướng của cái lợi nhuận trong cái thời gian tới mới quan trọng nếu bạn quan sát là phần lớn các cổ phiếu chúng ta xem kết quả kinh doanh quý 3 quý 4 thực sự nó sẽ à, đi về đâu thì chúng ta có thể là biết rằng là cổ phiếu của chúng ta có lên được hay không chúng ta đừng có kỳ vọng mang tính chất là hão huyền bởi vì có nhiều người cứ nói là cổ phiếu uh, ngành nọ ngành kia tương lai sẽ tốt lắm tương lai sẽ tuyệt lắm nhưng nếu các bạn ở quá nhiều trên thị trường thì cái rủi ro của chúng ta sẽ rất cao bệnh ở ờ, uh, covid thì chúng ta vẫn đang thấy là vẫn đang phức tạp trên thế giới đúng không ạ và bản thân ở Việt Nam chúng ta thì nền kinh tế chúng ta tuy rằng bước đầu đang được hồi phục khá là tốt tuy nhiên thì rõ ràng với cổ phiếu thì chúng ta cần phải gì kết quả kinh doanh cần phải tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận tốc độ tăng trưởng về doanh thu ờ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng EPS đó là lợi nhuận trên một cổ phiếu nó như thế nào chứ còn nếu chúng ta cứ nghĩ nghĩ và chúng ta dự đoán thì cái điều đó chỉ làm cho chúng ta thua lỗ nhiều hơn mà thôi cổ phiếu PHR đây cũng là cổ phiếu cao su cũng được uh, hưởng lợi và chúng ta biết rằng là với cái đáy và cái đỉnh uh, của nó thì cái xu hướng ngắn hạn của nó và chen lên vẫn đang có thể uh, đang tích cực tuy nhiên thời gian tích lũy nó cần phải nhiều hơn bởi vì bạn biết rằng để vượt qua những cái vùng khối lượng lớn như này không phải là nó có thể vượt qua ngay được thứ hai nữa là vùng phía trên này là vùng cản rất lớn thường một cổ phiếu có thể vượt qua vùng cản lớn như này thì nó cần phải có thời gian tích lũy đủ lớn các bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu có độ tích lũy đủ lớn thì nó mới có thể tạo ra một xu hướng đủ mạnh nên việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu mà chúng ta mua quá sớm hoặc là mua có muộn nó đều có thể cho chúng ta những cái rủi ro rất là cao nên ở đây theo phân tích của DVD thì các bạn thấy là cái cổ phiếu này chúng ta cần phải đợi chờ thêm thời gian cổ phiếu DAD cũng là cổ phiếu bất động sản công nghiệp tuy nhiên thì với cái góc nhìn của của Dũng thì cái việc mà cổ phiếu này vẫn đang uh, trong quá trình mà tích lũy trong một cái kênh sideways rồi ạ hiện tại cái xu hướng của nó vẫn chưa có một tín hiệu nào đó để cho chúng ta biết rằng cái xu hướng đi lên hình thành nên rõ ràng là chúng ta có thể là những cổ phiếu này nó sẽ là yếu hơn cổ phiếu PHR khá nhiều tuy rằng ở giai đoạn trước thì nó tăng rất mạnh đúng không ạ tăng rất mạnh so với PHR cổ phiếu hai là NTC cũng đây là cổ phiếu cũng khá mạnh và nếu nói về trong các cổ phiếu khác thì nó cũng là một trong những cổ phiếu mạnh nhất và tới đây nó có thể chia cổ tức uh, ờ, 45%. Đây là cổ phiếu cổ tức bằng tiền mặt là khá lớn. À, với việc mà đánh giá về lãnh đạo ở đây thì chúng ta thấy là lãnh đạo ở đây thì cũng không phải là có tầm. Bởi vì uh, khi mà um, cổ tức chia quá lớn chứng tỏ là cái uh, cái cái cái tầm của lãnh đạo nó theo quan điểm của DVD thì rõ ràng là chưa phải là lớn nhưng tuy nhiên thì cổ phiếu này vẫn đang được hưởng lợi khá nhiều cái xu hướng của nó vẫn đang là khá tốt cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta cũng thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu ngân hàng cũng đang trong quá trình chúng ta gọi là sideways thì đúng hơn bởi vì ờ, tuy rằng nó xu hướng ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng nó đang trong xung lên uh, nếu chúng ta để thị ý theo tuần thì rõ ràng là góc độ nào đó thì chúng ta thấy là một cái, cái xu hướng vẫn khá tốt chỉ đây nó chỉ là mang tính chất điều chỉnh thôi ạ nhưng để đảm bảo cho cái việc mà đi lên bền vững hoặc là chúng ta mua ở một cái thời điểm nào có giá tốt nhất thì chúng ta có lẽ là cần thêm thời gian dù chúng ta thấy là trong thời gian tới với những cái uh, việc xác nhận của những cái cổ phiếu này thì cái thời gian để cái nhóm này nó tăng nó vẫn chưa đủ lượng đủ thì chất đổi lượng các bạn hiểu nó là nếu cổ phiếu mà nó tích lũy đủ tích lũy tức là nó tích lũy với những cái biên độ với những cái khối lượng đủ đặc biệt là cái thời gian tích lũy đây khá là nhiều nên cái việc mà nó hấp thụ toàn bộ cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ ở đây trước khi nó có thể đi xa hơn đấy là lượng đủ chất mới đổi tức là thu gom hết cổ phiếu lượng đủ chất đổi chúng ta có thể hiểu à, một ý nghĩa thứ hai đó là một cổ phiếu có thể tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu nó phải để đảm bảo sự bền vững thì lúc đó mới có dòng tiền mới tham gia vào nên không có lợi nhuận không có doanh thu thì khả năng đi xa của cổ phiếu sẽ là rất thấp nên chính vì vậy việc mà tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của uh, Vietcombank trong thời gian tới nó sẽ đánh giá xem là cái xu hướng tiếp theo của cái cổ phiếu này như thế nào thay vì chúng ta thích cổ phiếu rất nhiều người yêu thích cổ phiếu bởi vì uh, xem những năm trước đó thì cổ phiếu này đang tăng rất mạnh nên chúng ta có thể kết luận là cổ phiếu này tiếp tục tăng đó là cái tư duy rất là phổ biến của phần lớn các nhà đầu tư BIDB cũng tương tự như vậy uh, ờ, VIDB so với cổ phiếu uh, Vietcombank thì sẽ yếu hơn rất nhiều bởi vì ờ, cái việc mà BIDB nếu mà nói về góc độ nào đó thì nó vẫn đang nằm ở quá trình uh, dưới tức là nó có ở kênh dưới và hiện tại thì cái kênh xu hướng của chung và dài hạn nó vẫn đang trong quá trình của đi ngang nên rõ ràng thì cổ phiếu này không thể nào so sánh với việc có banh được ở trong cái nhóm cổ phiếu có lẽ là tiên phong banh các cổ phiếu sau này Dũng có thể đánh giá cao hơn cả bởi vì Phong Banh là một trong những cổ phiếu mà sử dụng công nghệ khá phổ biến và trước mắt thì xu hướng của nó vẫn sideways thôi nhưng về dài hạn thì đây là một trong những cổ phiếu mà có thể là uh, cái ờ, vốn hóa thì vừa nhỏ vốn hóa của Tiên Phong Banh so với các cổ phiếu khác thì nhỏ hơn nhưng uh, cái ứng dụng công nghệ của Tiên Phong Banh là một trong những cổ phiếu khá là ứng dụng khá nhiều nên chính vì vậy đây là một trong những cổ phiếu mà có thể trong những chu kỳ sắp tới có thể không một không phải là một hai tháng thậm chí là ừ, ba bốn tháng tới nó sẽ là một những cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý rất nhiều cổ phiếu khác nữa trong cái nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta đều thấy rằng là việc mà nó đang trong quá trình tích lũy đi ngang thì rõ ràng để mua những cổ phiếu như thế này chúng ta thấy rằng là nó rủi ro rất là cao một cái điều mà chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà Dũng chia sẻ ở đây thì việc mà cổ thị trường có thể có những cái phiên tăng điểm với khối lượng lớn và giá tăng mạnh với cái việc này thì có thể có rất nhiều nhà đầu tư có thể tham gia mua ở những vùng này thì đây cũng là một cái rủi ro của chúng ta bởi vì phía trước đó là một cái cái gì ạ cái vụ cản khá lớn và thứ hai là cái kênh xu hướng nó đang là sideways nên rõ ràng là giữa lợi nhuận và rủi ro với phần lớn các cổ phiếu ngân hàng rõ ràng với chúng ta nó đang ở mức là rất là cao còn trong trường hợp cái khả năng giảm điều chỉnh vẫn có thể xảy ra nên với cái việc mà chúng ta thấy rằng là thị trường đang sideways thị trường đang có những cái biến động trong một cái khung hẹp như này mà chúng ta mua vào để tích lũy để gom bởi vì chúng ta yêu thích cổ phiếu thì đó là điều không nên làm bởi vì việc mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không định hướng được cái xu hướng tương lai của nó thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng bất lợi chúng ta rất nhiều với rất nhiều cổ phiếu ngân hàng khác thì Dũng đều thấy rằng là có thể có những nhịp hồi nhưng những nhịp hồi này nó không thể nào tạo ra một xung động lớn bởi vì tuy rằng khối lượng ở đây rất thấp nếu trong trường hợp tích cực cổ phiếu hồi như chúng ta gọi là tích cực cổ phiếu hồi thì cái việc để đi lên tiếp tục với những cái vùng kháng cự này có lẽ rất nhiều thời gian còn một số trường hợp thì nó vẫn có thể giảm xuống nên trong quá trình mà chúng ta gọi là cân bằng sideways thì dù là cái yếu tố tích cực thì chúng ta vẫn thấy là bất lợi với chúng ta khi mà chúng ta mua điểm này bởi vì lượng chưa tích lũy đủ à, chúng ta gọi là đây nếu đây là trường hợp thế bây còn yếu tố về tiêu cực thì sao yếu tố tiêu cực thì rõ ràng là nó lại càng bất lợi chúng ta nên rõ ràng là việc sở hữu những cổ phiếu trong đoạn này có lẽ với chúng ta uh, trong trường hợp tích cực thì nó vẫn chưa lên được trong trường tiêu cực thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên ở đây có lẽ chiến lược của chúng ta là chúng ta sẽ uh, đánh vào một cái phân khúc các cổ phiếu riêng lẻ thì những cái cổ phiếu riêng lẻ này có lẽ là nó chỉ có khoảng 3 3 hoặc là 4 cổ phiếu là nhiều nên với chúng ta thì chúng ta cân nhắc là việc mà đưa ra những quyết định thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược cụ thể thay vì chúng ta mua số lượng lớn trong lần này đây là cái bất lợi rất lớn với chúng ta à, có lẽ chúng ta cũng thấy thật nhanh các cổ phiếu ngành dầu khí cũng tương tự như vậy với cổ phiếu cát thì chúng ta thấy là cái xu hướng 200 ngày vẫn đang là đi xuống dài hạn đúng không ạ những cái quá trình hồi phục nó cũng cho chúng ta thấy rằng là những cái hồi phục nó chỉ mang tính kỹ thuật thôi nó không thể đi xa được bởi vì phía trên nó là những cái vùng áp lực khá lớn phía dưới này với cái cái việc mà để có đi lên được thì khối lượng cũng phải rất cao và thứ hai là không thể đi xa được nên rõ ràng là những cổ phiếu này chúng ta hãy nên tạm thời tránh xa dù là giá dầu khí tới có thể tăng dù là cái điều gì nó có thể tốt đến mấy thì chúng ta cũng cần tránh xa à, cổ phiếu PVD à, ờ, chẳng hạn nếu cổ phiếu này có chia cổ tức chăng nữa 20 30 trăm chăng nữa thì cái việc mà chia cổ tức với cái xu hướng đi xuống nó sẽ đều bất lợi các bạn nhớ nhá tất cả cổ phiếu mà đang xuống đi xuống thì chia cổ tức nó đều bất lợi kể cả cổ uh, tức bằng tiền mặt hay là cổ phiếu uh, tức bằng cổ phiếu đều bất lợi nên chính vì vậy thì những cái cổ phiếu ngành dầu khí nếu mà được chia cổ tức nhưng những cổ phiếu PVS, PVD, uh, những cổ phiếu khác thì đều bất lợi bởi vì xu hướng về dài hạn vẫn đang là xuống giảm nó chưa có và xu hướng ngắn hạn thì vẫn đang ở sideways dài hạn giảm xuống ngắn hạn đang sideways rõ ràng là nếu có hồi phục thì uh, chúng ta cũng thấy nó không được bao nhiêu cả bởi vì những cái áp lực bị thua lỗ ở phía trên là khá lớn nên với việc mà uh, cái thị trường thế giới cũng đang chưa phải là là là tích cực hay chúng ta gọi là bất ổn thì rõ ràng là đầu tư trong cái giai đoạn này nó sẽ mang cho chúng ta cái cái cái bất ổn nhiều hơn so với cái việc mà chúng ta có lợi nhuận nhưng trong đầu tư nó có một cái là trong cái lúc mà thị trường tạo đáy thì mọi người đang hoảng loạn không ai ra mua vào nhưng khi mà bắt đầu nó đang trong quá trình ổn định sideways thì rất nhiều người bắt đầu đoán các tổ chức các nhóm bắt đầu đưa ra cổ phiếu này cổ phiếu kia tốt nhưng các bạn cần phải hiểu rõ được chu kỳ à, đầu tư chứng khoán mà không nắm rõ chu kỳ thì đó là cái thực sự rất là nguy hiểm với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi về cái tổng quan của thị trường chung trong cái buổi sáng ngày hôm nay chúc các bạn có một tuần làm việc vui vẻ thành công xin cảm ơn rất nhiều